Hello chào mọi người, ta là người nhà đây, người nhà đây Diệt trừ kẻ gian, bảo vệ nhân loại À, nơi nào có bất bình, nơi đó có Spider-Man người nhà ta đây Yeah Ngươi chính là Spider-Man như trong truyền thuyết đó hả? Ta chính là Oroku Bạch Tuộc đây, ta sẽ đánh bại người Ha, người dám đánh bại ta hả? Hãy xem lại yeah. <laughs> ah, da, da, da. Yeah. Ah, trời ơi con bạch tuộc Oroku này mạnh quá ta phải biến hình thôi ha ha bây giờ ta đã mạnh hơn rồi lực lượng hơn rồi hãy xem tới đây yeah. Dạ. oh. À. Dạ, dạ, thêm một đạp nữa nè à đã chiến thắng ta chính là Spiderman lực lượng bảo vệ nhân loại đây <laughs> Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini Các bạn có thấy hai con Spiderman này mạnh mẽ và lực lượng như thế nào đã đánh bại Oroku Bạch Tuộc Và ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm bài tập về Spiderman nha Rồi, và đến với bài tập ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm về con Spiderman cấp độ 1 à, Bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một quả bong bóng đỏ Ui già lấy lột màu trắng rồi <laughs> Bong bóng màu đỏ à, Dài quá Rồi sẽ bơm lên hai hơi rưỡi à, chưa phải như thế này nha các bạn còn lại nào đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn đường qua đó. sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa bằng với hạt đậu này đây như thế này đây đó rồi tiếp theo chúng ta sẽ chừa ra khoảng một gang tay nhỏ đó, bóp một cái nhẹ toàn bộ hạt đậu nha các bạn xong tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa bằng với hạt đậu này và gắn vô đây luôn nó sẽ như thế này nè các bạn sau đó chúng ta tiếp tục trừ khoảng một gang tay bóp một cái nhẹ làm hai hạt đậu tương tự như thế rồi nó sẽ ra như thế này và chúng ta sẽ gắn phần này lên đây đo bằng nhau hơi sau đó chúng ta sẽ tạo bên nối súng còn lại cánh tay đây là cánh tay tạo bên còn lại bằng với bên này nha các bạn và, và bóp một cái nhẹ tạo hai hạt đậu rồi đây sẽ là cái kiếm của Spiderman đây sau khi bong bóng đỏ xong nó, sẽ được như thế này nè các bạn à. xong tiếp theo chúng ta sẽ dùng bong bóng màu xanh dương bơm lên cũng khoảng hai đôi rưỡi một hai rồi, chiều ra khoảng như thế này nha các bạn Rồi dài Vì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái phân bé thôi nha các bạn, cầm bốn ngón tay Đó, bóp một cái nhẹ cho bóng bóng nó dồn thời lên Luồn cái bóng bóng này qua đây Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo chân của Spiderman à, Chiều khoảng một gang tay, có một cái nha chúng ta sẽ gắn nó vào đây nha các bạn cắm nó vào ở phần không có cái kiếm rồi chúng ta bó một cái và chúng ta sẽ gắn nó lên trên đây và dẫn tiếp chúng ta sẽ bó một cái nữa chúng ta sẽ đo cho bằng tới bên này đo một cái đó các bạn sẽ dùng đây Rồi, xong cái mình con Spider-Man Tiếp theo thì chú hề mini sẽ dùng cái bong bóng đầu của Spider-Man Đấy, rồi chú hề mini sẽ bơm nó lên rồi bạn nào mà không có bóng đồ Spiderman thì các bạn có thể dùng bóng bóng đỏ xong rồi các bạn họ lấy bút vẽ lên nha các bạn vậy là chú hề mini đã hoàn thành làm con Spider-Man cấp độ 1 rồi các bạn có thấy đơn giản không nào à. với bài tập sau thì chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm con Spider-Man khó hơn con Spider-Man cấp độ 2 và các bạn cứ hãy tập con này cho thật là nhuần nhuyễn rồi chú Hề Mini sẽ ra clip sau nhé các bạn mọi ý kiến thắc mắc gì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới và đừng quên nhớ like share và subscribe kênh youtube của chú Hề Mini cũng như là ấn cái chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất của chú Hề Mini nhé xin chào sleeping.